đang bước nhanh đón chào một kỷ nguyên mới năm 2000 mở ra những chân trời dệt nên những ước mơ đẹp tươi cùng nhau hãy nắm tay bước vào một kỷ nguyên mới thế gian cùng nhau chung sống an hòa và hạnh phúc đến cho mọi nhà E. gian đang bước nhanh đón chào một kỷ nguyên mới năm hai ngàn mở ra những chân trời dệt nên những ước mơ đẹp tươi ước mơ đẹp tươi cùng nhau tay nắm tay bước vào một kỷ nguyên mới thế gian cùng nhau chung sống tan hoa và hạnh phúc đến cho mọi nhà